Kính thưa đại chúng, câu hỏi à, từ một bạn à, gửi về cho Thầy thế này. Kính bạch Thầy, từ xưa đến nay, cứ Tết đến là dân ta có tục lì xì đầu năm. Con không biết tục lì xì xuất phát từ đâu, nhưng con nghe mọi người vẫn bảo rằng những phong bao lì xì thường được trao đến trẻ con là tượng trưng cho sức khỏe và may mắn. Tuy nhiên, con thấy ý nghĩa đó nay đang dần bị mai một bởi giá trị tiền bạc chiếm hữu. Con rất buồn vì thực sự con muốn con trẻ phải được tiếp thu những gì trong sáng và tinh khôi nhất. Con không muốn các con của con trở thành những người ích kỷ, ham vật chất. Xin Thầy chỉ dạy cho con, con phải làm sao để giáo dục các con của con khi chúng được nhận lì xì từ người lớn ạ. À. Con xin kính tri ân công đức của Thầy. <laughs> Thưa đại chúng, câu hỏi về cái chuyện lì xì ngày Tết. Sắp Tết rồi, phải không? Ừ, chúng ta cũng chuẩn bị phải lì xì, rồi chuẩn bị nhận lì xì. <laughs> Đấy. Đấy. Còn à, chục ngày nữa thôi là Tết rồi, ai cũng rất lo cái chuyện này. Thì, kính thưa đại chúng, có thể nói rằng ý nghĩa nhất của cái ngày Tết Nguyên đán của dân tộc Việt Nam chúng ta đó là cái dịp để mà con cháu ờ, bố mẹ ông bà gia đình quây quần sum họp gọi là đoàn viên đấy nghe không và là những ngày nghỉ ngơi vui chơi sau cả một năm vất vả làm ăn và kiếm sống có cái ngày tết ấy để chúng ta mà, mà anh em à, đi xa về gần sum họp với cha mẹ với ông bà gia đình đoàn tụ quây quần ý nghĩa của ngày tết nguyên đán của dân ta là như vậy thế vừa rồi thì cũng có rất nhiều ý kiến nói rằng là nên đổi đi không ăn tết à, âm lịch nữa mà ăn tết dương lịch và hiện nay thì trên diễn đàn vẫn tranh cãi nhau rất nhiều phải không? nhưng mà đa phần à, dân ta thì vẫn muốn giữ và không muốn thay đổi cái tết nguyên đán vẫn chỉ muốn là ăn tết nguyên đán thôi chứ không muốn gộp cái tết nguyên đán vào tết dương lịch mà chỉ ăn một Tết dương lịch. Không? Đấy. Dạ. Có những người thì đưa ra là, là giảm bớt đi chỉ có một Tết dương lịch thôi cho nó tập trung, đỡ tốn kém và rồi có thêm thời gian để mà lao động làm việc. Đó. Thế nhưng mà Thầy thì thấy là tâm lý người dân Việt Nam chúng ta hầu như ai cũng vẫn mong muốn giữ cái Tết cổ truyền, đó là cái Tết Nguyên đán. À, nó, nó đặc biệt, nó, nó vẫn có một cái gì đấy rất là thiêng liêng, rất là hồn dân tộc ở đó đấy thế thì à, thưa đại chúng người việt nam chúng ta thì cái tục lệ xưa thì cứ sáng mùng một tết à, tối ba mươi đón giao thừa xong ngày xưa thì còn đốt pháo đón giao thừa xong có thể ngay sau khi đón giao thừa hoặc là sáng mùng một nghe không? thì là các con này các cháu đến chúc tết ông bà chúc tết cha mẹ con thì chúc tết cha mẹ cháu thì chúc tết ông bà nghe không Đấy, đến chúc tết ông bà là bao giờ cũng thế nhà thầy cũng thế nghe không? cứ sáng mùng một sáng sớm là đi vào để chúc tết bà chúc tết ông trước Thế thì các con các cháu về đến chúc tết ông bà thì chúc tết ông bà thì ngoài cái lời chúc đầu xuân ra chúc ông bà sức khỏe này rồi mạnh khỏe trường thọ này đấy thế, thế thì còn bên cạnh đó là là mừng tuổi ông bà nghe trong cái chúc đấy là có cái mừng tuổi ông bà à, một cái phong cái phong bì đấy. Thế sau khi mà mừng tuổi ông bà xong thì ông bà lại <laughs> mà hầu bao của mình ra nghe lại lì xì mình gọi là mừng tuổi đấy lại cho các con các cháu các ông bà thì không biết có bao nhiêu nhưng mà có đấy có chuẩn bị cái đấy để cho con các cháu thế thì thầy nghĩ là cái bây giờ gọi là lì xì đấy ngày xưa cái từ lì xì cũng chưa có đâu ở à, ngoài bắc mình cũng chưa có từ lì xì ngày xưa vẫn gọi là mừng tuổi thôi còn cái từ lì xì này sau này thì họ mới du nhập vào từ nam ra Đấy, thế thì uh, còn có những nơi người ta giải thích từ lì xì này khác là nó xuất phát từ trung quốc cái phong tục lì xì này xuất phát từ trung quốc sang việt nam rồi có nhiều cái kiểu giải thích lắm à, nhưng mà thôi cái gì thì cái nó cũng là cái gọi là tiền mừng tuổi đó tiền mừng tuổi thì ông bà mừng tuổi lại cho các cháu mong cho các cháu mạnh khỏe làm ăn tấn tới học hành à, tiến bộ công tác tốt vân vân nói chung là những cái lời chúc tốt đẹp cho một năm mới Nghe bao giờ cũng thế Đấy, thế thành một cái một cái truyền thống văn hóa rất là tốt đẹp thực sự thầy nhớ ngày xưa mà thầy nhận tiền lì xì toàn những cái tiền bé tí mấy cái đồng xu đấy cái hồi đó những cái đồng tiền một một hào hai hào thế thôi Đấy, còn sau này thì, thì cái giá trị đồng tiền nó, nó lớn hơn, nó lớn hơn. Thế thì cái, cái phong tục mà mừng tuổi lì xì này nó có cũng từ lâu rồi. À, gốc gác ở đâu thì chưa rõ và từ ờ, đích xác từ ngày tháng năm nào thì cũng chưa biết. Nhưng cái đó không quan trọng đối với chúng ta. Thầy nghĩ là chúng ta quan tâm đến là quan tâm đến ý nghĩa của cái phong tục này cái phong tục mừng tuổi đầu năm này để quan tâm cái ý nghĩa đó là cái, cái điều chúng ta, ta, ta đặt nặng thế thì thưa đại chúng có thể nói rằng cái phong tục mừng tuổi đầu năm này á, nó vẫn là một cái, cái văn hóa tốt đẹp không những của người Việt mình và mà của nhiều nước ở, ở trong khu vực họ vẫn có cái tục này đầu năm mới ờ, mừng tuổi nhau ờ, mừng nhau bằng bằng tiền đó với cái mong muốn là làm sao là những cái điều tốt đẹp những điều may mắn à, cho mọi người từ những cái ngày đầu của năm mới đấy thế thì kính thưa đại chúng á, ngày xưa thì ờ, lúc mà dân mình mà còn nghèo đó mừng tuổi thì mừng luôn bằng tiền thật này này chứ thầy thấy làm gì có phong bao có lì xì à, có cái, cái, cái túi lì xì đâu sau này khi mà kinh tế phát triển in ấn nó cũng nhiều lên thì mới thấy in ra những cái phong bao cái phong bao lì xì đấy và in đẹp càng ngày càng đẹp đúng là nhiều khi là mê cái phong bao hơn là mê cái tiền ở bên bên trong ừ, họ in đẹp lắm <laughs> in là nhũ vàng này rồi rất là đẹp có thể trở thành những cái những cái, cái hình tượng văn hóa rất là đẹp chứ còn tiền bên trong có khi là không không giá trị bằng cái phong bao đâu giấy cứng bìa đẹp rất là đẹp thế thì cái phong bao đấy thì nghĩ cũng là hay Ừ, ngày xưa thì các cụ mừng tuổi là cứ các cụ cứ chìa tiền thật ra luôn, ấy, cầm tay không đấy, thế cho mày một đồng, hai đồng, năm đồng thế. Thế, thế còn bây giờ thì đút trong cái phong bì, phong bao và cho cái phong bao thì nó rất kín đáo. À, phong bao là được ờ, dán hay được gài kỹ rồi. Ừ. Thế và nó, nó kín đáo, nó cũng không để mà lộ cái đồng tiền ra nhất là trẻ con nó nhìn thấy tiền ít tiền nhiều á, là nó hay so bì bây giờ để trong phong bao rồi thì, thì tí nữa anh mới được bóc <laughs> cho nên trước mặt người cho thì không ngại đấy thì cái phong bao nó có cái hay thầy nghĩ đấy là cái hay ừ. thế nhưng mà bây giờ thì cái chuyện lì xì mừng tuổi đầu năm này quả thật thưa đại chúng là là rất nhiều vấn đề nan giải <laughs> nó xảy ra <laughs> thưa đại chúng những cái vấn đề này nó xảy ra thứ nhất ấy là sao à, chuẩn bị tết nhà nào cũng thế cũng phải lo chuẩn bị cái tiền để lì xì này nghe không à, chuẩn bị lo thứ nhất là cân đối thu nhập của mình tổng kết năm nay đi làm một năm tích lũy được bao nhiêu tiền không? À, xem bây giờ là tiền ờ, bây giờ có những người đi làm xa thì còn phải tiền tàu tiền xe Thế rồi về nhà rồi còn phải sắm sửa tết nhất trừ trọt hết đi rồi nhưng mà cũng vẫn phải tính một khoản để để lì xì thế rồi là đã tính cái khoản lì xì thì lại còn phải đi đổi tiền ai cũng muốn lì xì thì bằng tiền mới Thế cho nên thường ngân hàng mình cứ đến cuối năm là bao nhiêu người ra đấy đổi tiền. Chùa mình mấy năm trước cũng thế rất nhiều người đến xin được đổi tiền lẻ đấy. Thế tiền to thì cũng không có. Nhà giàu người ta mới mừng tiền to, còn mình nghèo thì chỉ tiền năm nghìn, hai nghìn thôi mà phải đổi tiền <laughs> lẻ. Đấy, thưa đại chúng. Đó, thì cái việc mà phải chuẩn bị một cái lượng tiền để mừng tuổi, để mà để chúc Tết đấy, cũng là vấn đề lo lắng đối với những người có thu nhập thấp, thưa đại chúng. Nếu mình lương mình 3 triệu, 5 triệu, hai vợ chồng được chục triệu, còn mấy đứa con nữa thì đại chúng bảo lo một cái Tết, lương thưởng Tết không được bao nhiêu. Thì làm sao bây giờ còn tiền lì xì, nhà này đông con nhiều cháu. À, thế thì bạn bè cũng thế, thì tính cái lượng ấy là cả vấn đề đấy thưa đại chúng đấy, đấy cái lo cái lo của của người dân ta khi đến tết lo cái khoản lì xì này cũng khá mệt khá mệt thứ hai nữa là rồi sao phải lên cái danh sách xem những ai được lì xì vào lì xì ông bà cha mẹ rồi thế còn các con các cháu thế rồi là ừ, đến nhà bạn nhà bè thì mừng ai mừng ai rồi đến nhà sếp thì phải mừng ai mừng ai đó tại chúng thấy không nó rất nhiều vấn đề phải đặt ra đó thế rồi còn phải phát sinh những cái dự phòng chứ bây giờ nhỡ mình đến nhà sếp để mừng tuổi con sếp nhưng nhỡ hôm ấy nhà sếp lại có à, mấy đứa cháu họ ở à đâu nó đến chả nhẽ lại chỉ mừng mỗi con sếp để <laughs> đại chúng thấy không nó rất nhiều chuyện phải phải xảy ra cho nên đi chúc tết sếp đi chúc tết chỗ nọ chỗ kia là ngoài cái cái lì xì mà đã chuẩn bị sẵn phải dự phòng nữa nó nhiều vấn đề lắm thưa đại chúng thế rồi sao nữa thế rồi lại cũng có những người thì trong cái cơ chế bây giờ thì cũng nhân cái chuyện lì xì này lấy đó làm cơ hội à, để mình mà biếu quà à, lấy cái lì xì này để biếu quà cho con của sếp cho này cho khác là cái thực sự là một cái hình thức mình cũng gọi là đút lót đấy, <laughs> đấy nó biến tướng đi đấy và và cái mà đáng lo nhất bây giờ thưa đại chúng đáng lo nhất đó chính là thế hệ con trẻ của chúng ta nó không còn giữ được cái ý nghĩa của cái chuyện lì xì mừng tuổi đầu năm nữa mà các cháu bây giờ nó quan tâm quan tâm đến cái vật chất tức là quan tâm đến cái đồng tiền ở trong cái túi lì xì đó và rất nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười nghe không? đến à, mừng tuổi con nhà ông bạn thế là thằng bé nó xé luôn cái phong bì ra trước mặt nó ôi rồi ôi thế này mà cũng mừng tuổi có năm cái đồng bọ thế đấy đại chúng thấy thì có mất mặt không ừ. thế xong rồi trẻ con đi kháo nhau ờ, nhà tao thế này được ờ, người này mừng thế nọ người kia mừng thế kia rồi đánh giá cái người mừng tuổi là keo kiệt hay là hào phóng ấy thưa đại chúng thế rồi nhiều khi lại còn mang tính chất giống như là phải trả nợ nhau á nhà mình ấy được ờ, ông bác hàng xóm ông sao ông mừng tuổi con mình 200 phải không? thì tí nữa mình sang nhà bác cũng phải tính làm sao mừng ít nhất bằng thế đi giả giống như giả nợ phải thế nhà bác mà có hai đứa con thì, thì mình cũng phải mừng nó như thế nào đó đấy thưa đại chúng thế rồi nhiều khi mình mình còn phải mừng hơn lên chút giống như chạy đua đấy thưa đại chúng quá là phức tạp với những cái người mà mà điều kiện kinh tế khó khăn thì những chuyện mừng tuổi này rất là phức tạp thầy nghĩ như vậy mà nói nói chứ kinh tế của đất nước ta vẫn còn rất là là thấp những người thu nhập thấp rất là nhiều mà phải lo cái chuyện lì xì này rất phức tạp mà cái điều ấy là con trẻ của chúng ta bây giờ trở thành một cái một cái tệ ai đến cũng vòi tiền lì xì đúng không à, vòi tiền lì xì và vòi cho mình xong lại còn bảo em cháu chưa có ở nhà chưa có nữa thế là <laughs> chết rồi chẳng những lúc ý mình lại bảo không cho đấy, từ đại chúng có thấy không ừ. mệt ghê lắm ừ. thế rồi rồi rất nhiều chuyện à, thực ra thì thầy cũng đã thấy cái bất cập của nó rồi đấy, nó không còn một cái, cái ý nghĩa nó, nó thật là đẹp như ban đầu nữa ừ, ban đầu nữa vậy thì bây giờ đấy bạn này bạn hỏi cái này là cũng rất là thực tế đấy Nghe không? bạn rất muốn là con trẻ là phải hưởng những cái gì rất là trong sáng rất là tốt đẹp nhưng bây giờ thì các cháu tự nhiên ngày tết này lại các cháu biến cái tiền lì xì trở thành cái việc vòi vĩnh và cái việc thụ hưởng vật chất thưa đại chúng các cháu không còn chân quý cái việc người lớn mừng tuổi cho mình nữa mà trở thành một cái món thu nhập trong ngày tết và có những ông bố bà mẹ đó nghe không coi như cái, cái chuyện lì xì đấy là một khoản thu nhập của ngày tết của mình đấy, đấy không? chứ không phải không đâu cho nên chính ông bố bà mẹ nhiều khi đi đến đâu cũng dắt con đi đi hết ngày này chỗ kia để mà được nhận lì xì đó đấy thưa đại chúng thế rồi là, là sau ngày tết là cũng được khoản thu nhập khá khá mấy triệu <laughs> đấy từ tiền lì xì đấy thì đại chúng thấy như vậy nó có hay nữa đâu nó không còn một chút ý nghĩa gì cả trong khi xuất xứ của cái tiền lì xì đầu năm nó chỉ là chính là cái sự mong cầu những lời chúc tốt đẹp những cái mong muốn gửi đến cho nhau những cái gì đấy an lành hạnh phúc may mắn tốt đẹp của năm mới cái đấy là cái thông điệp chính của cái việc cái tiền mừng tuổi cái việc lì xì nó không phải ở cái giá trị của đồng tiền thế nhưng bây giờ các cháu con cháu chúng ta bây giờ thì nó lại chẳng biết cái ý nghĩa đấy mà nó chỉ quan tâm đến đồng tiền thôi xé phong bì ngay tiền nhiều tiền ít tiền to tiền nhỏ à, tiền xanh hay tiền đỏ ở trong đấy quan tâm đến cái đấy thế có khổ không đấy thì chúng ta thấy và nếu không khéo cái này có thể chúng ta sẽ làm hỏng cái thế hệ con cháu chúng ta từ nhỏ xíu thế này và ba tuổi, năm tuổi đã bị nhiễm cái tư tưởng ham tiền, thích tiền này rồi thì lớn lên làm sao mà các cháu đầu óc nó nó, nó tốt đẹp được, thưa đại chúng. Gieo cho các cháu cái, cái tâm tham từ nhỏ rồi, không thể tốt đẹp được. Thế cho nên Thầy nghĩ rằng cái này là ngành giáo dục phải có một cái chương trình, cũng nên có một cái, cái, cái nhận định về cái việc này. Ờ, ngành văn hóa cũng phải có nhận định việc này để chúng ta nên có một cái cách thức như thế nào đó à, thầy thấy ví dụ như là như ở nước ngoài họ cũng có lì xì đấy Thế nhưng mà họ ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn hình họ có in một cái đồng tiền để lì xì mừng tuổi đấy à, đồng tiền 2 đô la gì đấy họ in mà cái đồng ấy không để tiêu nhưng mà cái đồng tiền rất là đẹp đấy và cái đấy để cho người ta đi mừng nhau đấy. và như thế thôi đấy, đấy mừng nhau thế thì liệu chăng coi như là nhà nước mình liệu cũng có thể là in ra một cái đồng tiền chuyên để đi mừng tuổi thôi và ai cũng giống nhau hết ạ chỉ cần một đồng ấy thôi <laughs> không cần phải nhiều không phức tạp cho dân mình và à, ai cũng nhai đây là đồng tiền để mừng tuổi thế và cái đồng ý thật đơn giản với điều kiện kinh tế là ít nhất cũng có thể có được một số đồng như thế nó không đáng bao nhiêu nó mang ý nghĩa tượng trưng thì nó sẽ hay thế rồi Ờ, mình phải giáo dục cho con em của chúng ta về ý nghĩa của việc mừng tuổi cái phong cách mình nhận tiền mừng tuổi phải dạy cho các con từ bé ờ, không bao giờ được phép xé tiền mừng tuổi trước mặt khách cả và khi nhận phải biết trân trọng trân quý như thế nào phải dạy con mình đó, phải dạy con mình như thế nào đó thì thưa đại chúng còn nếu mà, mà chúng ta bảo bỏ cái việc lì xì này đi thì đúng là nó cũng mất vui thật ờ, nó đang là một cái phong tục cũng khá là tốt đẹp đấy với ý nghĩa rất ý nghĩa nhưng nếu mà vì cái này mà ta bỏ thì cũng không nên bây giờ bây giờ bỏ cái việc lì xì đi thì quả thật là cũng chẳng ai bỏ đâu thưa đại chúng <laughs> ít nhất là bố mẹ thì vẫn muốn lì xì cho các con cho nó phấn khởi nó vui vẻ đầu năm Chân bỏ thì không bỏ được nên chúng ta vẫn giữ giữ ở trong một cái tinh thần mới chúng ta phải giáo dục cho con cháu mình trước hết là cha mẹ giáo dục cho con cái mình hiểu được cái ý nghĩa của việc mừng tuổi của việc lì xì nhé thì, thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều dạy cho cách đón nhận cái tiền lì xì ra làm sao nghe không đó dạy cho con mình cháu mình cái cách nhận tiền phải trân trọng như thế nào và tuyệt đối không bao giờ được đánh giá về trong đấy là tiền nhiều hay tiền ít phải không mà, mà phải trân quý ở cái tấm lòng của cái người người ta tặng cho mình người ta cho mình cho nên dân mình vẫn có câu đấy của cho không quý bằng cách cho mà thế rồi mình cái lòng mình nhận nó như thế nào là cái điều quan trọng nghe không? cho phải giáo dục thì kể cả ngành giáo dục kể cả ngành văn hóa cũng nên đặt cái này thành vấn đề để tuyên truyền đây là một cái nét văn hóa của dân tộc giáo dục nhất là cho thế hệ trẻ họ không bị mắc vào cái lòng tham cái tâm tham không gieo vào trong tâm hồn các cháu cái hạt giống tham lam đắm say về vật chất từ nhỏ những cháu như thế thì lớn lên cái tính tham nó phát triển nó không thể dễ mà trở thành một cái người mà tốt đẹp được Đấy, chúng ta nhớ đấy, từ cái hạt giống ban đầu à, người ta gọi là dạy con từ thuở còn thơ cho nên chúng ta phải xác định cái này là một vấn đề cũng rất cần quan tâm tuy chỉ là một cái phong tục nhỏ thôi à, trong một ngày tết thôi nhưng đấy nó đã trở thành vấn đề rồi thì xã hội phải đặt thành vấn đề để cùng nghiên cứu để cùng với nhau để giáo dục ngành văn hóa ngành giáo dục và cha mẹ phải giáo dục dạy dỗ con cái khi chúng ta đón nhận cái tiền mừng tuổi, cái tiền lì xì như thế nào để nó trở thành một cái nét đẹp và không ai phải lo lắng, phải bận tâm đến cái việc tiền lì xì mừng tuổi cả. Có cũng được, không có cũng vẫn vui. Nó phải như vậy thì nó mới được, chứ không trở thành một cái lệ thì, thì đều là không hay cả, thưa đại chúng nhé. Thì chúng ta không nên để lì xì trở thành món nợ vật chất à, mà nhà này phải trả nhà kia, à, mà nó phải là một món quà tinh thần thể hiện được những cái cao quý à, trong cái ngày đầu xuân à, của dân tộc chúng ta. Thầy xin chia sẻ với bạn như vậy.